ví dụ là Dũng đọc cái sách phù thủy sàn chứng khoán thì trong cuốn sách đó nó nói rất nhiều các chiến lược khác nhau nhưng có một chiến lược đó là chiến lược gì ạ nó là cần phải gì ạ kỷ luật nó phải cắt lót một cách gì ạ tức là cắt lót đến mức là gì ạ là là là tức là cái cái cắt lót đến mức là là sai nhỏ nhất vẫn cắt bây giờ nếu cắt lót là đau khổ thì chúng ta sẽ không phải cắt lót nhưng nếu mà mỗi lần cắt lót mà chúng ta lại ăn mừng thì chúng ta sẽ, sẽ cắt nhưng quan trọng nữa này để cắt lót thành công thì sau mỗi ăn mừng đó là chúng ta cắt được nhưng chúng ta lại phải quay trở lại để học lại để học lý do tại sao chúng ta cắt lót phải quay trở lại lý do tại sao cắt lót Why tại sao chúng ta cắt lót? Nguyên nhân cắt lót có hai nguyên nhân chính. Một là chúng ta mua sai thời điểm, sai thời điểm này, sai mẫu hình này, không hiểu mẫu hình cũng mua và gì ạ? À, nghe mách nước của các chuyên gia. Bởi vì cảm xúc nó đến từ do chúng ta không đo lường được, chúng ta không đo lường được thì chúng ta tạo ra cảm xúc rồi còn những cái gì mà chúng ta đo lường được thì không bao giờ có cảm xúc anh chị em đã hiểu chưa hello những cái gì mà chúng ta đo lường được thì không bao giờ bị cảm xúc chi phối tất cả những cái điều mà chúng ta không đo lường được thì nó mới bị cảm xúc đo lường được thì gì ạ một là một một cộng một bằng hai làm sao bằng ba được nên chúng ta đo cần phải đưa ra mọi thứ đo lường được Đấy. đo lường được